nội dung như sau Bóng đèn treo trong nhà, đèn tuyếp chẳng hạn hoặc bóng đèn treo giữa nhà Mà bị đứt dây tóc, tất nhiên là nó hỏng, nó không sáng nữa Thì chúng ta phải thay bóng đèn mới Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái động tác đó như thế nào? Đây, ví dụ ở đây thầy chuẩn bị sẵn Đây là cái đèn tuyếp, đây là một bóng đèn sợi đốt Đây cũng như vậy, đèn màu Đây, Bóng đèn này thì thầy thay vào đây là cái công tắc quạt trần Và công tắc quạt trần này có điều chỉnh được dòng điện chạy qua đây Nhiều hay ít, đây là một biến trở Chạy qua nhiều hay ít Và như vậy bóng đèn sẽ sáng nhiều hay sáng ít này Đó Các bạn nhìn thấy chưa Thế và bây giờ giả sử cái bóng đèn này Bóng đèn sợi, sợi đốt này, sợi, dây tóc này Mà bị đứt, đứt bật không sáng Đấy, chuẩn, chuẩn, không sáng Thế bây giờ muốn thay con làm thế nào Muốn thay con làm thế nào thì về nguyên tắc về điện thì chúng ta phải cực kỳ an toàn. Nếu cái bóng đèn này mà được nối với điện bên ngoài mà bằng phích cắm thì ta sẽ tiến hành rút phích cắm ra. Đơn giản. Sau đó ta mới tiến hành thay bóng. Còn tất nhiên trước đó thì ta phải làm động tác đi mua bóng rồi. Mua bóng rồi. Và ta mua phải cùng loại. Bóng nó có hai loại, một loại là loại đuôi gài và một loại nữa là đuôi xoáy. Cái này là đuôi xoáy này và bóng này cũng là đuôi xoáy này đây cũng là đuôi xoáy này và bây giờ thường người ta hay dùng đuôi xoáy hơn vì nó chắc hơn chắc hơn